ba phần là do thiên định, bảy phần do nỗ lực. Vận mệnh của con người có tốt đẹp hay không một phần do trời định đoạt và một phần là do sự bồi dưỡng sau này. Tính cách và thói quen được trau dồi sau này sẽ quyết định số phận cả cuộc đời. Những người có năm đặc điểm sau đây thường có vận mệnh tốt đẹp nhất và hưởng phúc lành lớn nhất. Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu năm kiểu người phúc khí trong video ngày hôm nay. 1 người ưa sạch sẽ. Nhà văn người Nga Anton Pavlovich Chekhov nói, tất cả mọi thứ của một người cần phải sạch sẽ, cho dù đó là khuôn mặt, quần áo hay tâm hồn, tư tưởng. Sạch sẽ là sự xuất hiện thoải mái nhất. Là người sạch sẽ, ăn vận gọn gàng giản dị, không dính vết bẩn, nơi ở ngăn nắp sạch sẽ, không bụi bặm, tác phong đoan trang, tao nhã, tính khí tốt, Sạch sẽ không chỉ ở ngoại hình mà cả thế giới tinh thần cũng cần phải sạch. Người có thế giới tinh thần trong sạch không có quá nhiều thói hư tật xấu, lúc rảnh rỗi hay thưởng trà, sông hương, chơi cờ, viết thư pháp, vẽ tranh, lúc thư giãn thì xây rào trồng hoa, khi bận rộn cũng vẫn ngay ngắn trật tự. Những người yêu thích sạch sẽ chỉ cần đứng cũng mang lại cho mọi người cảm giác ấm cúng và mọi người luôn muốn kết thân với những người sạch sẽ. Sạch sẽ khiến cho mọi người vui vẻ, may mắn sẽ tự gõ cửa. 2. Người có ý thức về sức khỏe Cuộc sống giống như một dãy số, sức khỏe là số 1, tiền tài, địa vị, sự nghiệp, tình duyên, gia đình đều là những số không ở phía sau. Sức khỏe là nền tảng của mọi thứ nếu không có sức khỏe thì dù có nhiều tiền thế nào, địa vị cao đến đâu, gia đình tốt đến mấy thì cũng đều vô nghĩa. Những người chú ý đến sức khỏe thì biết điều độ vào vừa đủ và dù có cố gắng được thua đến đâu cũng không bao giờ đánh bạc với sức khỏe của mình. Một người chú ý về sức khỏe có tình trạng sức khỏe tốt hơn so với những người cùng trang lứa. Chỉ có sức khỏe tốt chúng ta mới có thể hưởng nhiều phúc báo hơn trong tương lai. Cuộc đời là một cuộc chạy đua đường dài, không phải để so xem ai chạy nhanh mà là ai chạy được lâu hơn. Những người khỏe mạnh mới có thể chạy lâu hơn và xa hơn trong cuộc đời. 3. Người thích đọc sách Người nông cạn mới đi so vẻ bề ngoài, người chín chắn so sự hiểu biết. Một người hiểu biết thường được tôn trọng hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn về mọi việc. Những người thích đọc không ngừng nâng cao kiến thức của mình. Họ liên tục nâng cao kinh nghiệm và kiến thức của mình qua mỗi bài viết, mỗi cuốn sách, đồng thời dần dần vượt xa các bạn bè cùng trang lứa. Cũng giống như bạn đang đọc bài viết này, chắc hẳn bạn vốn có sở thích đọc sách mặc dù xem xong đóng lại nhưng kiến thức đó thực sự được lưu trữ trong tâm trí của bạn và sử dụng bất kỳ lúc nào cần. Những người thích đọc sách mỗi năm đều có sự thay đổi và kiến thức của họ ngày càng cao hơn. Một người có hiểu biết thường có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và nhận được hồi báo tốt hơn. 4. Người biết nhẫn nhịn Nhẫn một chút, sóng yên gió lặng, lùi một bước, biển rộng trời xanh hầu hết các cuộc cãi vã, đánh lộn trên thế giới đều xuất phát từ sự không cam chịu. Chỉ có sự nhẫn nhịn mới có thể tránh được những tai họa này. Con người sống ai cũng muốn tranh đua sĩ diện. Ai cũng có lúc không được vừa ý, ai rồi cũng có lúc không được thuận lợi. Nếu như việc gì cũng tranh giành cao thấp, đấu đá thắng thua, thì cả cuộc đời sẽ đều bận rộn với tranh đấu, hơn nữa cũng sẽ tạo ra kẻ thù cho chính mình trong Thái Can Đảm có viết rằng xử thế nhường một bước là cao, lùi bước chính là chuẩn bị cho tiến thêm một bước. Nhẫn nhịn khiến chúng ta tránh khỏi tranh đấu, phúc dù chưa tới, tai họa đã rời xa. Năm, Người biết cảm ơn Vui mừng khi nhìn thấy người khác có được những điều tốt đẹp, khi gặp được những người tốt và điều tốt, học cách biết ơn. Trong tâm luôn mang theo lòng biết ơn, Người cho đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương, người trao phúc cho người khác thì phúc sẽ tới. Chỉ có lòng biết ơn thì người khác mới luôn sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện và trên đường đời sẽ không thiếu quý nhân trợ giúp. Dẫu biết rõ hướng đi cũng đừng quên nhìn lại nơi xuất phát. Một tấm lòng biết ơn quý giá hơn kim cương và vàng. Một người có lòng biết ơn đáng giá hơn một người giàu có. Biết ơn là một đức tính tốt đẹp và là một ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới. Nếu có một loại người khó bị ghen tị nhất trên đời, thì đó nhất định là người biết ơn. Ngước nhìn trên đầu ba thước có thần linh, hiểu được lòng biết ơn, ông trời tự sẽ có phúc báo. Người có năm đặc điểm trên có vận mệnh tốt đẹp nhất, phúc khí lớn nhất. Tính cách và thói quen tốt đủ để thay đổi cuộc đời một con người những thói quen tốt nên cần giữ vững suốt đời. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Người thông minh sẽ biết cúi đầu trước ba người này. Cúi đầu là thừa nhận xin thua, nhưng cũng là để xin lời dạy bảo, tiếp nhận rộng rãi lời khuyên, ý kiến của người khác là có lợi cho bản thân. Một người càng thông minh thì sẽ càng biết cúi đầu trước ba loại người này. một cúi đầu trước cha mẹ. Có một chàng trai tên là Lưu Đạt Sinh, là người khai phong, Hà Nam, sống vào thời nhà Tống. Cha anh qua đời rất sớm, anh và người mẹ là Ngô Thị sống nương tựa vào nhau. Một ngày nọ, Lưu Đạt Sinh và mẹ đến một đạo quán gần đó để cầu phúc. Sau đó, người mẹ đã kết giao với một thân sĩ, người sống gần đó và cũng là khách đi lễ đạo quán. Lưu Đạt Sinh cho rằng mẹ không tuân thủ phép tắc, điều này là sai, cần phải cắt đứt quan hệ với thân sĩ. Nhưng người mẹ không nghe, còn cho rằng Lưu Đạt Sinh cản trở tình cảm cá nhân của mình. Vì vậy, hai mẹ con xảy ra cái vã phải nhờ đến quan phủ đứng ra hòa giải. Tại quan phủ, phủ doãn giải quyết vụ việc, ông hỏi Lưu Đạt Sinh tại sao lại khiến mẹ mình tức giận như vậy. Anh một mực cho rằng mình đã phạm sai lầm, khiến cho mẹ không vui, vì vậy anh xin chịu mọi hình phạt. Phủ Doãn cho rằng Ngô Thị cũng có lỗi nên đánh 20 trượng. Khi nhìn thấy điều này, anh đã vội vã đỡ đòn roi cho mẹ để tránh cho bà khỏi phải chịu đau đớn. Bởi vì Lưu Đạt Sinh đã cúi đầu trước người mẹ của mình, do đó Phủ Doãn rất thích Lưu Đạt Sinh nên đã tiến cử anh đến chiều làm việc. Từ đó, gia đình anh trở nên thị vượng phát đạt. Đúng là không phải cha mẹ nào cũng tròn bổn phận, đúng phép tắc. Cha mẹ không phải là người toàn năng, luôn có những điểm thiếu sót, có lỗi với con cái. Nhưng cha mẹ chúng ta không phải là người hai lòng trong việc dạy dỗ con cái, mà xuất phát điểm nhất định là muốn tốt. Thuận theo mong muốn của cha mẹ và từng bước trưởng thành, dù có thể cảm thấy điều đó trái ý mình nhưng vì điều này mà gia đình sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tương lai sẽ tràn đầy ánh nắng. 2. Cúi đầu trước người nhân nghĩa Vào những năm đầu của triều đại nhà Hán, Lưu Bang đã cử sứ giả của mình là lục giả đến Nam Việt để thương lượng với Triệu Đà. Triệu Đà lợi dụng tình hình hỗn loạn đã chiếm ba quận của Nam Việt và tự xưng vương. Lục giả đem theo ấn phong của Lưu Bang đến Nam Việt Triệu đà ngồi trên đài cao tỏ vẻ thờ ơ không để ý. Lục giả nói rằng, Lưu Bang mất 5 năm mới bình định được thiên hạ, đây không phải là sức mạnh của con người mà là ý trời. Lưu Bang thương cảm trước nỗi thống khổ của dân chúng, không muốn xảy ra tai họa chiến tranh lần nữa, nên đã cử ông đem ấn phong đi sắc phong cho Triệu Đà và chủ trương hòa giải. Triệu Đà bỗng kinh hoàng tỉnh ngộ, cúi đầu tiếp nhận ấn phong. Người xưa có câu Nhân nghĩa chi sư, thu hào vô phạm Nghĩa là đội quân nhân nghĩa thì không xâm phạm đến cái lông của người dân Một vị vua trên ngôi cao vòi vọi Không phải ông là người lợi hại như thế nào Mà là ông trở thành niềm hy vọng của tất cả mọi người Mọi người đều quy về Đó chính là biểu tượng của nhân nghĩa Vì vậy, người thông minh chắc chắn sẽ cúi đầu trước những người nhân nghĩa và đứng cùng phía với quần thể chính nghĩa. Một người dù thông minh đến đâu, nếu không có nền tảng nhân nghĩa thì nhất định sẽ thất bại. Đạo lý này cần phải được lĩnh hội ở mọi thời đại. 3. Cúi đầu trước người ngu ngốc Làm người, lúc cần hồ đồ thì hồ đồ, lúc cần tỉnh táo thì tỉnh táo, như thế cuộc đời mới hanh thông, mới không bị trở ngại. Thông thường, khi gặp người quen trên đường, chúng ta sẽ hỏi Bạn ăn chưa? Người bạn sẽ trả lời là chưa Rồi cả hai nhìn nhau cười, rồi qua chuyện Tại sao người bạn chưa ăn cơm mà bạn lại không thiết đãi? Nếu bạn nghiêm túc, cho là thật thì hàng loạt rắc rối sẽ ập đến Mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ trở nên khó xử Người thông minh đối với những chuyện tầm phào hoặc những chuyện vặt vãnh không đáng kể thì sẽ nói những lời mơ hồ nhưng lại vừa vặn là việc tốt. Rõ ràng minh bạch nhưng biểu hiện hồ đồ, giống như một viên đá được mài nhắn các cạnh và góc sẽ không làm tổn thương người khác và đối phương sẽ không oán giận bạn. Gặp người ngu ngốc, bạn phải học cách ven toàn, chủ động lùi bước, tỏ ra ngốc nghếch hơn người ta. Như thế thì bạn sẽ được sống tự do tự tại. Lời kết Người xưa có câu Người cứng quá thì dễ bị bẻ gãy Nước mềm nhất nên không bị thương tổn Sử dụng cả sức mạnh và sự mềm mại trong cuộc sống Thể hiện mặt mạnh mẽ để làm công việc Và thể hiện mặt ôn nhu để làm người Cúi đầu có hai kiểu Một là cúi đầu cười Hai là cúi đầu khóc Thay vì bị ép cúi đầu